thì hôm nay mình sẽ nhận thêm cho tất cả anh em vào rạng sáng ngày 8 của cúp C1 nữa nha đó là trận của ờ, Benfica và Club Brugge diễn ra vào lúc 3 giờ ngày 8 ờ, tháng 3 nha anh em vào rạng sáng ngày 8 tháng 3 vì vô vòng cúp C1 này là vòng loại trực tiếp rồi nha anh em thì à, lượt đi à, Benfica đã thắng Club Brugge với cái tỷ số là 2-0 rồi vì hiện tại bây giờ là lượt về rồi nha anh em thì lượt đi đá đến sân nhà của club Luger thì à, Benfica ăn với tỷ số là 2-0 đây là lượt về đá đến sân nhà của Benfica nữa nha thì à, anh em xem thành tích của hai đội trong trận những trận đấu gần nhất thì bên phía Benfica thì anh em thấy Benfica trong những trận gần đây nhất thì Benfica chỉ để thua à, Sporting Braga thôi nha là trên cúp liên đoàn Bồ Đào Nha nha anh em còn bao nhiêu là Benfica chỉ là toàn thắng thôi còn bên phía Club Luger thì anh em thấy bên phía Club Luger ờ, trong 10 trận gần nhất thì Club Luger chỉ thắng được hai trận và để hòa tới ờ, uh, 6 trận nha anh em để hòa tới 5 ờ, trận và để thua hai trận thì cái phong độ của Club Luger đang là cái phong độ không tốt cho mấy anh em chỉ để toàn để hòa và thua thôi thắng chỉ mới được hai trận còn phong độ của thằng Benfica đang rất là tốt trong uh, bò, giải bò đầu nhà rồi anh em thì anh em thấy toàn thắng chỉ để uh, thua trước uh, cúp liên đoàn là do bị hai cái thẻ đỏ thôi anh em thì đây còn đây là đội trong uh, cái lịch sử đối đầu thì chỉ có một cái lịch sử đối đầu là lượt đi cứu cúp C1 thôi anh em là Benfica ăn uh, Club Luger với uh, cái mã kèo là 2-0 nha thì trận này tên lượt về trên sân của Benfica luôn đây là cái đội hình dự kiến của hai đội. Bên phía Benfica chơi với sơ đồ 4231, bên phía Club Luger cũng chơi sơ đồ giống vậy luôn nha anh em, 4231. Thì chơi sơ đồ này thì anh em có thể nằm cái mã kèo tài được nha. Còn tỷ lệ kèo mà trong nhà cái đưa ra trong cái trận này đó là đội chủ nhà đang chấp với mã kèo là 1,25 nha anh em và tài xỉu 2,75 thì cái trận này anh em có thể vào cái mã kèo đội chủ nhà chấp 1,25 được nha đó là Benfica để chấp 1,25 được và tài xỉu 2,75 thì anh em cứ vào tài cho mình vào tài nha anh em thì tại sao anh phiên anh em nằm đội chủ nhà và nằm tài thì anh em thấy cái phong độ của thằng Benfica đang rất là tốt trên mọi đấu trường luôn thì anh em thấy trong 10 trận gần nhất là Benfica đã thắng với cái tệ mã kèo là 9 trận rồi anh em 9 trận rồi còn bên phía club Luger thì anh em thấy cái phong độ không được tốt cho mấy cho dù trận này Benfica về đá sân nhà thì lượt đi là Benfica làm sân khách rồi Benfica ăn tỷ số 2-0 thì về sân nhà của Benfica thì Benfica phải ăn thôi tầm từ 3 trái nữa lên nha anh em. Thì bởi vậy mình phiên anh em nên nằm mã kèo trên và mã kèo tài được nha. thì đó là cái phần nhận định của mình về cái trận Benfica và Club Brugge thì anh em nào mà trùng ý với mình thì anh em cứ có thể là nằm cái mã kèo trên và kèo tài cho mình nha còn anh em nào không trùng ý với mình thì anh em cứ đánh nghịch lại mình mình không ép anh em phải đánh theo mình còn nhớ anh em nào đang xem mà đang chơi ở ngoài muốn nhận nhiều kèo hơn thì anh em cứ nhắn tin trực tiếp qua Zalo của mình hoặc là Telegram kèo bóng hai lúa của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em cái cách vào đăng ký trang bên mình và vào nhóm bên mình chơi cho nó lợi thế nha có những anh em ở ngoài chơi qua thầu qua cò anh em chơi vậy rất là thiệt cho tất cả anh em nhiều khi cái những cái mã kèo 1,25 này nè mà ở ngoài người ta đưa kèo cho anh em là một trái rưỡi anh em cũng phải đá chứ anh em không đá thì anh em đâu có được chọn nữa đâu đó anh em phải đá nhưng mà anh em đá là anh em bị lỗ rồi còn trong trang thì anh em có thể lựa được mấy cái kèo một trái nè 1,25 nè à, 1,5 nè thì anh em có thể lựa kèo một trái thì anh em ăn giống như bảy mấy ăn 8 đi à, anh em cũng mà cái đường anh em quà nó sẽ cao hơn tỷ lệ anh em ăn nó sẽ cao hơn đó cái đó là cái vấn đề mà anh em cần biết nên chơi trang để cho nó lợi thế như thế nào còn anh em chơi ngoài rất là thiệt cho anh em bị mất like rồi mà còn bị thêm cái à, không được chọn kèo và anh em không xả kèo được giống như anh em vào đá đi à, vào đá là kèo trên đang chấp à, trái đi mà kèo trên xuôi vô đá bị thẻ đỏ cái anh em đâu xả kèo đâu anh em nằm anh em gồng anh em chờ thua thôi còn trong trang thì bị thẻ đỏ quay lại anh em xả lại kèo dưới đó là chuyện quá bình thường